và sau đây Kiên sẽ nói thêm cho anh chị đó là ba cấp độ nói làm sao để tự tin ở ờ, cấp độ thứ nhất đó chính là chúng ta biết nói có nghĩa là chúng ta nói chuyện với camera một cách rất bình thường nhưng mà làm sao ạ nó chỉ là cái cơ bản thôi ở cấp độ thứ hai là chúng ta nói cho người khác thấu hiểu cái nội dung mà chúng ta đang chia sẻ nhưng cái điều quan trọng nhất ở cái level thứ ba là gì các anh chị đó chính là nói mà giàu cảm xúc ở trong đó đưa cái cảm xúc của mình nếu như chúng ta đang động viên khuyến khích người ta làm việc gì đó hãy truyền năng lượng truyền động lực cho người ta ta hành động còn nếu như chúng ta nói về chủ đề về tình cảm yêu thương gia đình thì chúng ta sẽ chia sẻ theo một cái ngữ điệu mà nó gọi là trầm lắng sâu lắng dịu dàng và nó đầm ấm ở trong đó nếu như chúng ta cần người khác thay đổi thì chúng ta muốn cho người khác khắc phục thì chúng ta phải sử dụng một cái tông điệp nó cao hơn để làm sao để cho người ta tỉnh ngộ do đó tùy vào mỗi bối cảnh tùy vào chủ đề thì chúng ta cần sử dụng một cái trường mức năng lượng cảm xúc như thế nào để phù hợp và người ta gọi cái cảm xúc này được gọi là feeling các anh chị ạ à. các anh chị sẽ thấy khi mà chúng ta đi hát karaoke có những người hát không hay nhưng nếu như họ có cảm xúc một cách rất đặc biệt yêu thích cái bài hát đó họ sống trong cái bài hát đó thì tự nhiên họ hát ra nó rất là nghe rất là hay và chạm vào trái tim của người khác các anh chị có để ý không ạ đó là lý do tại sao có rất nhiều ca sĩ họ thành công là ngoài cái việc họ phải luyện hát hay mà họ cần phải có cảm âm nữa có cảm xúc vào trong đó và khi họ hát thì chạm vào trái tim của người khác và khi việc chúng ta chia sẻ cũng vậy đừng chia sẻ một cách gọi là nói cái nội dung nội dung nó chỉ là một cái cơ bản thôi là cái tối thiểu ai cũng nói được nội dung nhưng cái quan trọng là truyền cảm hứng cho người khác truyền cái cảm xúc của mình cho người đối diện để họ cảm thấy được cái điều đó có phải không các anh chị